tí ờ, bài bạc cho nó à, dạ, giải trí tí nhỉ từ hàng lâu lắm đấy ừ, em mới ở bến xe lấy ra đây xong ừ. này ừ. chơi liêng bao coi ừ, chơi liêng đi ok chơi liêng nha ờ, mang tính giải trí đi cao rồi xuống cửa nhỏ nhá 50 rồi 50 mươi nhỉ anh nhỏ anh em nhỏ rồi chú ông cái em cái đây <clears throat> trước này vừa đi giao hàng người ta lấy được ít tiền về này chơi với anh tí 6 điểm thôi nhất chú đi anh bán lại đi à, em làm cái nha làm anh trăm bỏ chú bên này bài phải đi anh vâng một điểm đánh ra này một hai điểm suốt thì tốt rồi trăm có một trăm thêm trăm trăm trăm trăm là cân đúng không? Ừ. thừa 200 xem điểm cái này xem điểm cái xem đi anh lấy nhiêu điểm rồi nó sẽ là bảy điểm bảy điểm tố láo đuổi anh tí mà <laughs> vẫn cân rồi cân chứ bài viết có điểm tin lắm nhỉ đâu là điểm chắc gì con đi một bước mặt lên bảy điểm trục thường trăm trăm cân đi cân điểm sao bốn năm ừ, liêng mình bé thêm hay sáu điểm luôn biết đâu được về <laughs> ăn được thế nào thì ăn và nâng liêng mà đánh đồng vòng vậy vậy thôi ăn ít nhưng mà nó chắc đây Rồi trăm, Có 100 thêm 100 100 thêm 100 nữa ừ. Đã thừa cho trăm, Có 100 thêm 100 Cân đi Xem điểm cái Là liên à? Là liêng 9 điểm Không sao đỏ vậy Cắt cái nào, Thì cái này Thăng liên tiếp Ok Cái này Và phát này Chia luôn nha ừ. anh trang hmm, có một trăm thì một trăm, trăm thứ hai trăm thì có hai trăm bạn thứ hai trăm tính anh là chú à, theo dõi theo bao nhiêu Đó. cân đi cân điểm 7 điểm 9 điểm ừ. à, em. Tám chục rồi chục trừ hai trăm bỏ này bỏ này ừ. trăm 100 thêm 100 100 thừa 100 đấy 100 thừa 200 200 cân xe điểm như thế nào Cái điểm 9 Quy cá Ui liền Vậy mà tố bé thế Anh tố chú em cân <laughs> may mà cân ấy tố nữa lên thì chết chẳng hạn như anh tố 500 chẳng hạn em nhỏ thôi giao lưu thôi làm gì tôi ngồi thế là được điểm mất được mất thì được cốc trà đá này điểm vẫn cân đấy tiền trăm trăm tiền trăm nữa có một trăm thêm một trăm 100 thêm 100 200 cân à rồi. cần ta xem là thế nào được chín à thành tám ừ, anh em gọi là sắp mặt nhau mấy đâu gọi là chơi vui vẻ giao lưu nhau chính đi nãy em đừng ván triệu hai trăm cần xem thế nào mấy điểm bốn điểm hai ba bốn liền luôn 100 thừa 100 có 100 thêm 100 100 thừa 200 luôn có 200 thêm 100 100 thừa thừa 500 có 500 thêm 200 trăm thừa thêm 500 nha cân ừ. đi cân xem này 9 điểm ui 9 điểm 9 điểm thì anh ăn đi 3 điểm tú to thế em tú láo đuổi anh gái mà <coughs> vẫn theo cuối thế thì <laughs> em chơi sao được phải điểm to không theo thì sao được dính điểm thì chịu rồi căng trăm thừa một trăm đấy có một trăm thừa hai trăm điểm anh em về thì tốt em thì ừ, nói chú liên tục bây giờ anh được bán điểm cho liều em được mỗi hai ván liêng từ, từ đầu đến giờ thua hết vào trăm trăm thừa trăm có một trăm thừa hai trăm kín thế nhỉ cửa 200 ừ. 200 là cân đúng không đúng rồi cân à, như này xem nào chín ba chín điểm ui chín điểm rồi thua rồi. thêm 200 200 thêm 200 200 thừa 300 của 300 thêm 300 đánh bao nhiêu rồi thêm bấy nhiêu về ừ. thiệt quá nhỉ nó no, hết nhỉ 300 này thừa ra 500 này cân cái 2, 3, 4, 5 cân cái em không thất phạt nhau nhiều cân 9 em cũng 9 anh át cả 9 cầm hết tay này 9 là trô à, tôi 9 tôi cầm hết tay này Đấy. Vâng. cấm vậy này chơi nếu mà đánh à, ba cây đánh ờ, ba cây mà không phải là sát mà rất thì nhân đôi này <laughs> chưa chưa là đôi chín nước nữa được thêm chanh đi coi mất chục triệu với em rồi đấy đi tiêu đồng tiêu <laughs> chắc thì ba triệu đối chục triệu chục triệu đấy <laughs> không được trăm thừa trăm cân cán bốn điểm bài bốn điểm sáu điểm ăn đi Nhá, nhảy lại cho em một tiếng nè ừ. <laughs> tiếng bài nào đánh như tại nhà đánh năm mươi nghìn đá bao nhiêu đừng đẹp quá được kiếm bài chục còn chục năm trăm vài trăm nghìn thừa anh hình 200 200 thêm 200 thêm 200 cân rồi lo được cho điều ui gì ca ca thua <clears throat> không điểm à không <laughs> điểm bỏ từ nay tố láo được anh <laughs> rồi tố láo anh bắt được bè chết mấy lần tố láo độc bị chết rồi <laughs> ai dám tố láo nhá có trăm trăm thì là trăm rưỡi có trăm rưỡi từ hai trăm hai trăm là cân này ừ, được thừa dạ. À? thừa đến em thừa tiếp mà rồi thừa đi thừa ba trăm xem điểm nè một hai ba xem điểm xem điểm là tiền anh tám điểm tám anh sáu hay đấy ừ, càng chơi càng thấy đen 500 theo pháp 1 2 3 4 5 bên này thì 300 Rồi vậy Không sao Không sao à? Cố tôi không sao được à? Cố xem làm gì cái điểm bài đây này Không điểm là em đánh nha chín <laughs> điểm đây Chính điểm Bài anh to thế Nãy giờ toàn đánh chín điểm thôi dạ trăm đi trăm cho thừa hai trăm của hai trăm thêm trăm trăm này thừa năm trăm chưa Để quá nó nghỉ nha chưa nghỉ à ok tức là phải chơi tiếp nha à? thôi nào rảnh rỗi chơi tiếp nha ừ thôi anh là mất chục triệu tiền hàng của em rồi làm đi ờ, làm đi chục vài triệu thôi nói đúng còn tiền lẻ ừ. đáng chưa rồi cái gì thôi đi giày cột lên gấp đôi vậy cần gì nữa còn 50 nghìn đáng bao nhiêu thôi nghỉ đây ừ. thôi anh nghỉ nha em đi lấy hàng đây anh đi chúng ta phải có alo anh nhá dạ, vâng thì bạn ơi dạ, dạ, em về đây ừ. Ê, xin chào anh em nhé có ví là hai phết anh em ạ đây là ví đổi bài này đấy thi thoảng mình đen thì mình à, đổi lá bài thế bà mình đỏ đánh cái này chơi liền thì ba cây rất hay nhé ví dụ là khi mà mình chơi đấy mình chơi mà mình cứ đánh bình thường thanh chín đi đi bài mình điểm số cao như bài này 8 điểm thì có thể tố với làm nhưng lúc nào mà bài mình nó đen ấy bài mình nó chỉ có chỗ ờ, tròn 10 bài như này mà trên riêng là mình sẽ đấu đi một cây thì đấu đi cây đấu cái ác chẳng hạn đấy thì cho dấu đi này sau rồi mình sẽ chơi thành chín tiếp mình chơi thành chín như này lúc nào mà mình lên bài bài điểm số nó đang là 5 điểm bài 6 điểm bài này mình có thể tăng điểm thêm điểm mình đổi từ chín sang cái hát mình có tám điểm bài rồi đấy, mình thì thi thoảng mình làm phát thôi không làm nhiều là những thắng đấy thi thoảng làm phát thôi xong lại mình lại cái thanh chín tiếp cái thanh chín tiếp thì mình lại hơn đây là một điểm này đấy, họ tố giáo mình cũng bắt được họ đấy dụ này nhá xong rồi à, mình đang điểm này luôn đấy. nó mình giấu đi cây rồi à, em <laughs> quên mất cây gì nhỉ sao à cái chín đối với chín đi mà hiện tại bây giờ đâu, cái 6 điểm bài 6 điểm bài này thì mình sẽ đổi từ cái 7 sang cái 9 là mình sẽ có 8 điểm bài rất dễ dàng đơn giản Đấy. tuy nhiên mình à, bài mình điểm đẹp hơn đánh nhỏ thôi nói giờ kiếm chắc được vài triệu của cậu kia thôi đây là bật bí quyết cho anh em biết là cái ví đổi bài ví đổi bài là hao bài và biến đổi ra bài bài nào cũng được thôi xin chào anh em nhé